Ờ, xin chào mọi người hôm nay mình sẽ chia sẻ với mọi người cái cách mà hướng dẫn để cho những con chó của chúng ta nó có thể là nó biết cách nó chơi nó tiếp xúc với lại trẻ con ờ, nó không bị vồ vập nó không có làm xô ngã trẻ con gì này kia nhất là những cái con chó giống to như Rottweiler này chẳng hạn thì đây là Pila Pila có thể ngồi yên như thế này Pila không có ồn ào với lại uh, tuệ mẫn là bởi vì là Pila cũng đã được tiếp xúc với tuệ mẫn mấy tháng nay rồi và cũng được nhắc nhở cũng được nắn chỉnh rồi chứ còn nếu mà như lúc đầu ấy thì chúng nó chúng nó sẽ rất là ồn ào và chúng nó rất là hồ hởi bởi vì sao bởi vì chó ấy, là nó rất là thích trẻ con và khi nó thích ấy, thì là nó sẽ muốn xung xe vào để mà nó chơi nhưng mà chúng nó không có chưa được bảo và chưa được tiếp xúc thì chúng nó sẽ không có kinh nghiệm chúng nó có thể làm ngã hoặc là gì đấy cho nó xô hoặc chúng nó liếm thì chúng ta muốn kiểm soát cả cái việc của nó liếm nữa chúng ta không muốn cho nó liếm bởi vì trẻ con thì không muốn cho nó liếm còn đến khi mà nó lớn lên rồi nó có thể là nó một tuổi 2 tuổi 3 tuổi thì lúc đấy cho chơi thoải mái à, thì cái cách mà để cho tiếp xúc ấy thì uh, chúng ta nó phải từ từ và luôn luôn là trong một cái nguyên tắc chung ấy là uh, người lớn chúng ta là chúng ta phải đồng thời chúng ta gần luôn thì chúng ta mới bảo được nó à, giả sử như thế này đây con quay ra pila ngồi yên đấy nhá. pila ngồi yên ngồi ngồi ngồi ngồi yên yên để chị mẫn xoay yên rồi con xoa em pila này con xoa em pila đó thì khi mà chúng ta đồng thời chúng ta giữ chúng ta xoa thì à, thôi pila yên thì chúng ta bảo được và như thế tiếp chúng ta cứ cho nó tiếp xúc với với, với nhau như thế này thì con chó nó sẽ học được nó sẽ biết à là như thế này thì mới được gần như đây là cái cách mà gần gũi gần gũi là phải như thế này chứ không phải là gần gũi là lao vào là liếm là thế này thế kia à, còn khi mà trẻ nó lớn rồi thì lúc đấy thì tự nó nó điều tiết tự nó nó sẽ sẽ sẽ sẽ có cách chơi của chúng nó với nhau chỉ cần con chó nó không có quá vồn vã là có thể chơi được chung rồi còn khi mà nó nhỏ như thế này thì muốn cho trẻ nó gần là một đấy là nó là để cho cái cho cho trẻ nó nó nó nó không có bị uh, uh, sợ hay là này kia nhưng cái thứ hai nữa là chính là để cho con chó của chúng ta nó học nó học nó biết cách tiếp xúc để sau khi mà con của chúng ta nó lớn lên một chút thì có thể nó tiếp xúc được là nó có thể nó chơi với nhau được Việt Nam ngồi xuống rồi đấy chị Mẫn Xoan đó thì đứa nào cũng thế thôi à, Pila gọi thì gọi được Pila này thôi chứ còn à, như uh, à, Melsi với này uh, Melsi với này Siro thì uh, à, Melsi thì còn uh, còn còn điềm đạm hơn ừ. đó trẻ mà nó chơi thì nó rất là thích rồi à, con xoa em Pila đây xoa đi chào em Pila đi chị Mẫn chào em Pila nhá không em pila không được liếm không liếm không liếm đấy em để chị xoa thôi không được liếm con xoa đi xoa em đi xoa này ừ pila ngoan thôi ra đừng liếm để kệ chị xoa không có liếm ừ. ok ừ. rồi không liếm nha yên để chị xoa ừ là là là là là hai chị em hát đi nè không không liếm đi bảo đi làm sao không được liếm quay mặt về đằng trước quay mặt về đằng trước không liếm để yên để chị xoa nhưng mà lại không được liếm chị không được liếm nào liếm là nghỉ chơi ừ nếu mà liếm là nghỉ chơi là đến lượt con siro luôn để đầu xuống đây rồi không rồi con xoa đi con xoa em pila tí đi ừ sai em pila chào chị chào em pila nhá không rồi ok em pila ngoan lắm ừ. em pila rất là ngoan ừ chị tuệ mẫn rất là quý em pila không em pila không được liếm nào ừ sau rồi mới liếm chứ bây giờ thì không liếm được rồi ok đây là pila nhá cái cách đó nhắc lại là cái cách để cho tiếp xúc ấy là người lớn chúng ta phải đồng thời tiếp xúc cùng và chúng ta phải xoa con chó thì bởi vì sao tại sao chúng ta cần xoa con chó không pila chúng ta tại sao chúng ta cần xoa con chó là chúng ta xoa ấy, là để cho con chó nó yên để cho trẻ con nó nó nó, nó xoa được không màu nào bởi vì là con chó nó rất là quý trẻ con và nó muốn liếm hay là nó muốn uh, ờ, hẩy cái mũi của nó vào người nhưng mà khi nó hẩy như thế thì cái lực ấy, nó có thể nó nằm đổ rồi bởi vì trẻ con thậm chí nó còn đang đứng nó còn chưa vững nó còn đang chưa đứng được ờ, cái thứ hai nó là liếm thì nó ướt hết quần áo rồi tay chân mà không thể là một ngày muốn chơi cho chơi mấy lần mà thì lau tay thì có thể lau được ừ, chứ không thể thay quần áo nhiều lần như thế được ừ. ừ. <laughs> nó thôi con xoay em pila cái nữa đi rồi cho em pila xuống nào nào pila yên không được liếm nha để yên để chị xoa con xoa em đi con xoa đầu em đi xoa đầu em pila nào nào pila xích vào đây để chị vẫn xoa nào xích đầu vào đây và không được liếm rồi con xoa em đi xoa em đi xoa con không được cho tay vào mồm đâu đó ờ tại sao lại cấm không cho nó liếm là bởi vì khi mà liếm ờ, là trẻ à, ở cái tuổi nó còn nhỏ này thì nó hay cho tay vào mồm ừ, đấy con lại cho tay vào mồm rồi đấy không cho ok cho em pila cái nữa thôi được rồi ok rồi em pila đi xuống xong rồi pila hôm nay xong rồi pila xuống để cho đứa khác đi chơi cùng pila xuống đi con uh, messi lên đây xem nào Pila nó rất là yêu trẻ con à, Messi Messi đâu con Messi ra đây ờ, sao lại để gọi mãi? đây đây rồi ngồi xuống không Pila này Pila anh tống cổ Pila ra khỏi phòng đấy nhá rồi đây là em Messi Messi thì uh, biết nhịn hơn nhiều Messi thì nó quý trẻ con lắm nó còn nó là cái con quý trẻ con nhất ở trong nhà luôn nhưng mà nó lại là cái đứa biết nhịn thôi không nó biết nhịn nó thích nó quý lắm đấy chứ không phải là không quý đâu nhưng nó lại là cái đứa mà nó nhịn được nó nhịn được nó không liếm rồi đó trong ba đứa thì mà nó vẫn vẫn thích chơi với lại Messi nhất bởi vì Messi nhịn Messi không liếm linh tinh cái đó là phải nhịn và cho trẻ con chơi thì chơi xong phải lau tay chứ nó gọi là phòng run sang còn về cái khoảng lông mà sợ trẻ nó hít vào mũi thì cái đấy thì không phải sợ đâu tùy giống chó mọi người nhé những cái giống chó mà lông nó quá ngắn mà nó bông thì chúng ta phải chúng ta cũng phải tránh nhưng những cái giống không những cái giống chó mà lông nó dài thì không sợ Ừ. có gì buồn cười hả mà si đang em đang đang thay lông đấy mà nhìn lông rụng đầy này lông rụng đầy luôn này lông em si rụng đầy luôn này tí phải chạy lông cho em si này không lông rụng đầy đó Pila nhìn Messi mà học nhìn Messi nó chơi với tỏi mẫn này không không được liếm chỉ được hít thôi không được liếm không liếm không thấp xuống để chị xoay rồi đó khi mà chúng ta ở gần đấy thì là thì nó có thể là chúng ta sẽ kiểm soát được nó rất là nhanh thôi có thể qua tiếp xúc qua tiếp xúc ờ, độ ờ, năm sáu bảy lần là con chó nó sẽ biết rồi nó độ tương đối đạt độ tương đối giả sử như bọn này là có thể là sau tiếp xúc năm sáu lần là chúng nó có thể giữ được cái sự kiềm chế như này tức là nó kiềm chế ở đây là nó kiềm chế nó không liếm và nó kiềm chế nó nó nó, nó không có theo cái kiểu là nó gọi là là nó nhao vào bởi vì nó chó ấy thì ờ, đa số các giống là nó quý trẻ con nhưng giống tốt này là nó quý trẻ con lắm không nằm xích đầu xuống đây nó xi xi xích đầu xuống đây kê đầu lên lên gối để cho chị mẫn sang kê đây rồi nói xuống không không liếm không liếm không liếm pila là nằm xuống đi pila rồi bác sĩ cũng nằm xuống nằm đấm cho phát giờ này này nằm xuống rồi nằm ok đấy làm thế hai đứa nằm yên đấy ui trời lồng dụng dính thầy giáo con úi trời con lại thỏ tay vào mồm này không được thỏ tay vào mồm tí nó lau đã sai em xin một tí đi ok chị mẫn yêu em xin lắm ừ. xin chào em chị chào em nhá thôi chị chào em thế thôi hôm nay chúng ta chơi với nhau thế thôi nhá bao phút rồi 10 phút ừ ok thôi chị mẫn nóng rồi Ờ, xin chào tất cả mọi người nhá Hy vọng là cái chia sẻ này nó sẽ hữu ích cho mọi người Và chúng ta luôn phải nhớ một điều là Chúng ta phải ở cùng Và chúng ta phải định hướng cái cách mà con chó nó tiếp xúc với trẻ con Chứ không có cái con nào mà nó biết đến người ấy Còn phải học cách để tiếp xúc Chứ đừng nói là con chó không có con nào mà nó tự biết được hết tất cả mọi thứ đâu còn cái việc mà con chó nó càng gần với chúng ta nó càng gần gũi chúng ta nuôi con chó nó càng gần gũi chúng ta thì cái con chó nó càng biết được nhiều tức là tự thân của nó nó đã biết điều chỉnh lực ở một cái mức độ đấy rồi và nó đã biết một cái mức độ nhẹ nhàng rồi nhưng mà chúng ta vẫn phải rèn cho nó bởi vì cái đấy là chưa đủ chúng ta vẫn phải rèn thì nó mới biết được Dỗ chứ con nhau mồm vào vào em à Ok xin chào tất cả mọi người nha Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo Rồi ok Là nó lò tay cho con Ừ Ra lòng tay Davi!